Xin giới thiệu, con là Cẩm Anh, con năm nay học lớp 7, con là con của mẹ Phương, con sẽ không làm mẹ buồn nữa và con muốn mẹ à, ngừng công việc lại và dẫn con đi chơi và tâm sự với con nhiều hơn. Con yêu mẹ nhiều lắm ạ Và một lần nữa con cảm ơn mẹ Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi con lớn Con hứa với mẹ Con sẽ học giỏi và thành tài Và nuôi mẹ con yêu mẹ nhiều lắm ạ